Hello, hello, xin chào anh chị em à, đang có mặt à, trong buổi uh, à, live stream tối nay. Thì lần đầu tiên thì xin chúc anh chị em có những ngày nghỉ Tết vui vẻ bên gia đình. Thì cũng có lẽ là khoảng 3 4 hôm rồi Dũng không có cái buổi chia sẻ này nào trên cái chương trình sóng của con Dũng Vini. Ờ, hôm nay thì Dũng sẽ quay trở lại với chúng ta và chúng ta sẽ có những cái chuỗi video trong thời gian tới về những nhiều lĩnh vực khác nhau như là uh, video cho người mới về phân tích kỹ thuật VSA về đầu tư tăng trưởng và uh, một chủ đề khác đó là hỏi đáp thì trong video hôm nay có lẽ chúng ta sẽ uh, chủ yếu là chúng ta sẽ gì ạ uh, nói về uh, cái cái việc sau 30 tháng 4 thị trường nó sẽ diễn ra như thế nào và để cho chúng ta góc nhìn khách quan nhất cho thị trường trong xu hướng tới thì uh, ngay bây giờ có lẽ là không để chúng ta đợi lâu chúng ta sẽ bắt đầu chương trình của ngày hôm nay ạ Hello, xin chào anh chị em và các bạn ạ. À, trước khi mà chúng ta chia sẻ đây thì không biết là anh chị em à, trong thời điểm này thì có bao nhiêu anh chị em ở bên gia đình thì à, có thể chúng ta sẽ comment là chúng ta đang ở gia đình. Nếu anh chị em đang ở một cái nơi du lịch nào đó thì có thể chia sẻ là cái nơi du lịch của anh chị em đang à, đến và để chúng ta có như vậy chúc à, cho nhau có à, những ngày nghỉ vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, bình an cũng như là à, hưởng trọn vẹn những cái à, kỳ nghỉ tuyệt vời như này ạ à, hiện tại thì à, à, vừa qua thì cách đây khoảng độ ngày hôm qua Dũng đi học à, 3 ngày và hôm nay mới là ngày nghỉ đầu tiên nên mới có dành thời gian để cùng giao lưu với tất cả anh chị và các bạn và có lẽ là gì ạ à, <clears throat> hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên và hiện dị, <clears throat> hiện tại Dũng đang ở Đại Lải Vĩnh Phúc thì cũng mong rằng là rất là vui vẻ anh chị em sẽ có những ngày nghỉ vui vẻ bên gia đình tại vì uh, cái ngày Tết độc lập này cũng là cái thời gian hiếm hoi để chúng ta có thời gian uh, thời gian hiếm hoi để chúng ta uh, lấy lại năng lượng trước khi chúng ta bước vào ờ, một cái uh, một cái chu kỳ làm việc mới á trong thời gian vừa qua thì uh, khi mà chia sẻ kiến thức cũng như là cái trải nghiệm trên thị trường thì uh, Dũng nhận thấy rằng là uh, để cho chúng ta uh, đầu tư thành công để cho tất cả chúng ta có một cái gì ạ uh, có có một cái uh, chiến lược đúng trong đầu tư thì mọi thứ chúng ta cần phải hiểu rõ đó là chiến lược à, cái cần phải rõ được tư duy đúng trước và trong quá trình Dũng đi được đi đào tạo đi học thì uh, của một cái diễn giả à, một nhà đào tạo hàng đầu Việt Nam cũng như là à, đẳng cấp quốc tế đẳng cấp thế giới đó thầy Phạm Bình Long thì Dũng thấy rằng là những cái gì Dũng đang chia sẻ đó là cái gì ạ nó là một trong những cái đứng nói nhất mà Dũng thấy rằng là đây là một cái điều mà Dũng lựa chọn và chính vì vậy thì cái việc mà chia sẻ uh, về đầu tư chứng khoán những cái chiến lược như vậy thì để chúng ta có được cái tư duy đúng để chúng ta có chiến lược đúng thì rõ ràng là chúng ta cần phải gì ạ? được học tập thay vì chúng ta lại đi thì uh, ờ, chúng ta đi đầu tư mà chúng ta không có tư duy không có cái trải nghiệm không có cái chiến lược thì rõ ràng là chúng ta sẽ gặp rất nhiều cái rủi ro trong đầu tư và thực tế là chúng ta sẽ mất tiền ở ờ, trước khi chúng ta nói về câu chuyện này thì ờ, có lẽ là cho Dũng đôi chút thời gian tại vì hôm vừa rồi Dũng học được mấy câu chuyện đó là có một cái bạn bạn đang ở trong khóa học của thầy Phạm Bình Long thì bạn có chia sẻ là bạn đang làm một cái lĩnh vực đó là uh, lĩnh vực về về về nhà hàng thì bản thân bạn đang làm lĩnh vực nhà hàng cũng chưa phải là thành công lắm à, tuy à, đang làm lĩnh vực về về về, về um, liên quan đến ờ, bán cái ờ, bán hàng về xây dựng á, vật liệu xây dựng á. thì tuy nhiên thì cái lĩnh vực đó thì nó cũng không phải thành công lắm bởi vì công nợ nó rất là cao và thứ hai nữa là gì ạ uh, nó liên quan đến chúng ta liên quan đến tài doanh thu tài chính tại vì nếu chúng ta có một cái cửa hàng về gì ạ về xây dựng vật liệu xây dựng thì uh, bao nhiêu lâu thì chúng ta có một triệu đô đó là bài toán một triệu đô hay chúng ta gọi là uh, cái tư duy để chúng ta có một triệu đô thì quy là bạn ấy cần phải hỏi là bây giờ nếu bạn chuyển sang nhà hàng thì có được hay không à, chuyển sang nhà hàng được hay không thế thì câu chuyện này có lẽ là khi mà Dũng vận dụng trong cái quá trình đầu tư ấy, thì Dũng thấy cũng như là có rất nhiều bạn hỏi thì hỏi các bạn là gì ạ nếu mà đang làm lĩnh vực đó là gì ạ? vật liệu xây dựng mà không thành công thì chuyển sang nhà hàng cũng thất bại như thường bởi vì cái tư duy nó sai rồi thì thực tế là nếu chúng ta không có chiến lược nếu chúng ta không có những cái bài bản thì chúng ta làm bất cứ cái điều gì chúng ta cũng cái góc độ thất bại thì đầu tư chứng khoán nó cũng giống như vậy thôi ạ nếu các bạn hỏi là mua cổ phiếu gì đúng không mua cổ phiếu gì và mua giá này có được hay không thì phần lớn chúng ta đấy tất cả mọi người ngoài kia họ đều hỏi những câu hỏi như vậy phần lớn nhiều người hỏi hỏi như vậy thì có phải chúng ta đặt câu hỏi là chúng ta hỏi câu hỏi như vậy chúng ta làm cái điều đó như vậy nhưng bây giờ nếu chúng ta đang đầu tư một năm đúng không hai năm có thể chúng ta chưa nhận ra nhưng quan trọng là những anh chị em là đã đầu tư lâu năm 5 năm 6 năm thậm chí là 10 năm với những câu hỏi như vậy thì chúng ta có thành công hay không à, chúng ta có thành công hay không nếu chúng ta vẫn hỏi những câu hỏi như vậy đấy câu hỏi đầu tiên ạ đó chúng ta hỏi mua cái gì thực thực tế là mua cái gì chả được bởi vì thứ nhất là nếu chúng ta có thể các bạn hỏi dũng nhưng một lý do nào đó các bạn hỏi một diễn giả nào đó hay là một chuyên gia nào đó thì về cơ bản là cái thế giới quan về cái tầm nhận thức về tư duy khác nhau nên hỏi dạ, cái câu hỏi đấy nó cho chúng ta biết là khả năng chúng ta không thành công là rất cao nên ở đây chúng ta nếu chúng ta muốn mua một cổ phiếu thì chúng ta cần phải xem là cái chiến lược đầu tư chúng ta cái gì ạ cái nhận thức của chúng ta cũng như là tư duy chúng ta phù hợp với phong cách đầu tư như thế nào đúng không phong cách đầu tư như thế nào cái phong cách đầu tư của Dũng là đầu tư tăng trưởng tức là mua cổ phiếu theo chu kỳ đà tăng trưởng nên về góc độ nào đó thì Dũng chỉ tập trung những cổ phiếu tăng trưởng và theo chu kỳ tăng trưởng Dũng mua còn những cái chu kỳ mà suy thoái hoặc là chu kỳ giảm thì Dũng không mua nhưng có một số bạn thì gì ạ chỉ thích đầu tư khi mà chu kỳ giảm vì giá nó rẻ nên rõ ràng là cái điều đó nó tạo ra cái xung đột mà xung đột nếu chỉ cho các bạn thì điều gì diễn ra các bạn nếu mà Dũng xung đột như vậy thì Dũng chỉ cho chúng ta diễn ra chắc chắn là việc cái khả năng gì ạ thua lỗ khả năng không thành công nó là đường đương nhiên và đó chính là nguyên nhân dẫn đến là dù là cho co cho cổ phiếu nó dẫn đến thất bại cái tư duy thứ hai đó là gì ạ phần lớn chúng ta mua cổ phiếu thì chúng ta không biết rằng là mua ở thời điểm nào cho đúng đúng không nên chúng ta cứ nghĩ là rẻ là chúng ta mua là đúng vậy thế nào là rẻ tại vì nếu một cổ phiếu nó gì ạ từ cổ phiếu gì ạ một cái cổ phiếu giá 20 lên đến 30 thế về 20 lên 30 nó là nhiều lãi 50 phần trăm nhưng từ 30 lên 60 là 100 phần trăm những cổ phiếu đó 60 nó là đắt rồi đúng không ạ so với 20 nhưng cổ phiếu đó đã lên đến 120 Tuy nhiên thì những cái cổ phiếu từ 120 nó về 90 nó rẻ đắt ạ nó về 60 rẻ đắt ạ nhưng nó có thể về như ở 30 thậm chí nó có thể quay trở lại 20 nên ở đây chúng ta thấy là nếu cái tiến chiến lược tư duy của chúng ta nó không đúng thì rõ ràng là gì ạ chúng ta mua cổ phiếu xong chúng ta kỳ vọng là nó lên 20 20 chúng ta không bán nó lên 30 chúng ta kỳ vọng tiếp chúng ta không bán lên 40 chúng ta kỳ vọng tiếp bán lên 50 năm 60 và khi lên 60 lên 100 lên 120 thì chúng ta lại mong muốn là kỳ vọng nó bao nhiêu ạ lên đến 400 lên đến 500 nên dẫn đến là chúng ta gì ạ có thể thấy là cái kỳ vọng cái mong cầu chúng ta rất là nó không có giới hạn và chúng ta cứ kỳ vọng mãi bao nhiêu bạn đã từng bị như vậy có thể comment số 1 đúng không ạ hôm nay chúng ta vui vẻ thôi chúng ta không uh, về cơ bản là à, tối mai Dũng sẽ có một cái buổi phân tích chuyên sâu về thị trường thì có thể giao lưu chúng ta kỹ hơn nhưng về cơ bản thì chúng ta đang nói về câu chuyện mà ở trong suốt quá trình Dũng học tập Dũng rèn luyện cũng như là đi học hỏi từ rất nhiều các chuyên gia khác nhau thì Dũng thấy là cái tư duy nó vẫn là cái quan trọng nhất để giúp mình thành công còn kiến thức có thể là gì ạ kiến thức và công cụ á có thể là gì ạ về góc độ nào đó một mức độ nào đó nó đúng nhưng có thể không phải lúc nào nó cũng đúng nên chính vì vậy thì nó khiến cho chúng ta thấy là áp dụng kiến thức vào thì thời điểm này nó có thể đúng nhưng thời điểm khác nó để sai năm nay nó có thể đúng nhưng năm khác nó để sai nên dẫn đến là nếu chúng ta lựa chọn cái tư duy sai <clears throat> thì dẫn đến gì ạ chúng ta có thể gì ạ học 10 năm 20 năm 30 năm 50 năm chúng ta vẫn thất bại thông thường ok thế câu chuyện chúng ta hãy quay trở lại bao nhiêu bạn đã thấy rằng là việc mà chúng ta lựa chọn từ cổ phiếu gì ạ à? từ 200 ờ, sau đó xuống một trăm rưỡi chúng ta kỳ vọng là nó hồi lên 200 nhưng nó lại không hồi 200 nó xuống 100 chúng ta kỳ vọng lên bao nhiêu ạ là nó, nó nó xuống một trăm rưỡi sau đó nó không ở một trăm rưỡi nó lại xuống 50 chúng ta thấy nó rẻ rẻ quá chúng ta không muốn bán ra chúng ta kỳ vọng là khi là nó quay trở lại 50 chúng ta bán ra à, 100 chúng ta bán ra và cuối cùng cổ phiếu đó nó biến mất trên thị trường và một cổ phiếu điển hình mà chúng ta thấy là thời điểm cao nhất là một triệu triệu đồng cổ phiếu đó là cổ phiếu gì ạ rất là cao trên thị trường chứng khoán và đến bây giờ là gần như là nó gì ạ giá nó chỉ có thời điểm thấp nhất nó chỉ có mấy nghìn thôi ạ đó là cổ phiếu gì ạ một cổ phiếu DMC ờ, D DCM DCM DM không phải DCM DMC một cái cổ phiếu mà nếu anh chị em để ý một chút chúng ta sẽ thấy rằng là đấy là câu chuyện đúng rồi ai bạn nào biết được câu chuyện gà tây chúng ta sẽ biết được thế từ cái điều đó chúng ta sẽ ứng dụng vào thời điểm này điểm này chúng ta kỳ vọng là trường lên bao nhiêu lên bao nhiêu thì chúng ta chốt lợi nhuận vậy chúng ta lên bao nhiêu để chúng ta chốt lợi nhuận lên bao nhiêu vậy chúng ta có mua được hay không câu hỏi đầu tiên là chúng ta có mua cổ phiếu thời điểm này hay không câu hỏi đầu tiên cái thứ hai là nếu mà không mua chúng ta đang có cổ phiếu một là chúng ta chốt lợi nhuận đấy là những ai mà bắt đáy thành công hai là chúng ta gì ạ à? giảm thiểu rủi ro đó là chúng ta gì ạ à? chúng ta đã bị lỗ rất nặng rồi nhưng bây giờ nó lên đến một vị trí nào đó chúng ta bán ra chúng ta gọi là giảm thiểu rủi ro thì câu chuyện này là câu chuyện mà muôn thuở của tất cả các nhà đầu tư ai cũng bị như vậy ai cũng mắc cái lỗi như vậy và cái lỗi này là lỗi thông thường trong quá trình đầu tư của mỗi chúng ta năm 2021 cũng vào cái thời điểm 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 như thế này này thì uh, tại thời điểm này nếu anh chị em có thể đọc lại những bài báo trên thị trường chứng khoán đọc lại tất cả những trang comment tất cả những cái trang mạng xã hội đặc biệt là các bạn xem những cái gì như cà phê ép ở ờ, nhà đồng hành DNH và nhiều trang báo khác thì chúng ta thấy là gì ạ tháng năm là tháng gì ạ các bạn có thể xem là tháng năm là tháng gì và những cái dự định những cái dự báo mọi gì mọi điều gì đang diễn ra chúng ta thấy á thì phần lớn là mọi người đang có một cái tư duy đó thị trường tháng 5 sẽ đảo chuyển điều chỉnh rất là sâu và thậm chí nó có thể giảm rất là mạnh trong thời gian tới thế thì câu chuyện ở đấy chúng ta sẽ thấy là sau đó thì cái điều đó nó có diễn ra hay không và vào đúng cái tháng 5 năm 2021 và thực tế là thị trường nó không phải như vậy và tất cả những dự báo đấy nó đều diễn ra không đúng và đấy là chính là một cái tháng năm tăng rất mạnh năm 2021 sau khi những dự báo phần lớn là đã không có kết quả đúng thế thì Dũng muốn chia sẻ anh chị em một cái tư duy như vậy trong xu hướng đi lên thì sao trong một xu hướng đi lên trong một cái đà đi lên thì tin xấu làm sao ạ tin xấu làm sao trong một xu hướng đi lên tin xấu làm sao ạ cái đà đi lên là cái đà mà nhà đầu tư nhà tổ chức nhà đầu tư gì ạ à? lớn các quỹ lớn họ đã mua cổ phiếu rồi vậy họ có thể bán cổ phiếu ra không ạ chắc chắn là họ phải có chiến lược rồi họ phải có gì ạ à? có sự tích lũy cổ phiếu rồi họ cần phải có dự đoán là gì ạ à? khả năng là thị trường xấu nhất nó sẽ nó sẽ diễn ra như thế nào rồi nên cái tin xấu nó sẽ bị bỏ qua và nó tiếp tục đi lên và điều này là điều rất bình thường nên dù có những tin xấu xảy ra giống như là Besit đúng không năm 2013 Dũng không nhớ chính xác là năm bao nhiêu ạ nó gì ạ tin xấu nó diễn ra nhưng nó vẫn cứ gì ạ rũ xong nó vẫn tiếp tục đi lên hết chu kỳ thôi và điều này là điều rất bình thường ạ à. năm 2021 nó cũng dưỡng dài như vậy vậy năm 2022 vào thời điểm này vậy câu hỏi đầu ra là tại thời điểm này theo cả nhà nhé về xuống trung hạn về xuống dài hạn và thậm chí là về xuống ngắn hạn nó đang ở chu kỳ nào nó đang ở trong xuống đi lên nó đang ở chen lên hay là đang chen xuống đấy là câu hỏi chúng ta tại vì cái điều này là mỗi chúng ta có một cái thước đo cho bản thân mình có một số anh chị em sử dụng sóng Elliot trong một khung thời gian bao nhiêu ạ trong một khung thời gian theo tuần có anh chị em sử dụng sóng Elliott để phân tích về xu hướng theo khung thời gian ngày nhưng có một số anh chị em lại sử dụng cái sóng Elliott phân khúc thời gian theo khả giờ nên tất cả những cái điều mà họ phân tích với gì ạ với khung thời gian khác nhau nên có kết quả khác nhau nhưng về các tư duy chúng ta gì ạ à, với tư duy của họ cũng khác chúng ta nên ở đây chúng ta nếu chúng ta có tư duy phù hợp với tư duy của họ thì chúng ta sẽ kết luận rất là nhanh đúng không ạ bởi vì chúng ta đã cùng gì à, quan điểm à, bao nhiêu bạn hiểu điều này không ạ nên quan điểm của họ sai là chúng ta sẽ gì ạ à, dính đòn nếu quan điểm của họ đúng thì chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ theo sát và có thể chúng ta có kết quả nên đấy cái tư duy rất là nguy hiểm thế ở đây cũng tương tự như vậy chẳng hạn nếu các bạn đang bất đáy cổ phiếu nếu các bạn đang mua cổ phiếu và kỳ vọng trong thời gian nó tới nó tăng rất mạnh à, bạn có thể nghe một video nào ai của ai đó mà họ cũng đang dự đoán như vậy và người đó có thể là một chuyên gia nào đó à, phân tích của họ với phân tích của bạn nó có thể một lý do nào đó khớp nhau chúng ta chỉ cần là nghe cái thông tin đó nó khớp nó khiến cho gì ạ à? chúng ta không nhận biết là chúng ta đang đúng hay sai và đấy chính là cái nguyên nhân dẫn đến là chúng ta có thể bị gì à? thua lỗ hoặc là chúng ta cũng chẳng biết rằng chúng ta đúng tại sao lý do nó đúng bởi trong một xu đi lên đó thì ai muốn thành công ai đầu tư thành công ai đầu tư có kết quả nên thực ra gì ạ à, xong xuống đi lên thì mọi thứ nó rất là đơn giản nhưng bây giờ chúng ta gọi là trong đi xuống đi xuống thì tất cả các thiên tài tất cả các nhà đầu tư lão luyện tất cả nhà đầu tư xuất nhất họ đều bị thua lỗ vậy họ lãi khi nào ạ à? theo các bạn họ lãi khi nào anh chị em có thể comment ạ à? nếu những nhà đầu tư thành công mà họ lãi khi nào theo quan điểm của Dũng của DVD ấy, thì họ không đầu tư họ đứng ngoài thế là họ đã lãi rồi họ đã có lợi nhuận cao rồi bởi vì họ đứng ngoài thì họ đã gì ạ sẽ có một cái gì đầu tiên là gì ạ họ có một cái tâm để quan sát thị trường tìm những cổ phiếu tốt nhất chất lượng tìm những cổ phiếu gì ạ siêu cổ phiếu phản ứng với thị trường tìm ra những cái cổ phiếu mà có thể là nó không chất lượng và họ đánh giá để họ có một cái kế hoạch trong chu kỳ trước nếu chúng ta xét một kế hoạch trong đầu tư ngắn hạn như một hai tuần hay một hai tháng thì chúng ta không thể biết được là gì ạ chúng ta lãi thì lỗ bởi vì cái thời gian nó quá ngắn nhưng nếu chúng ta xét một cái khung thời gian khoảng độ 6 tháng đến một năm thì cái điều gì diễn ra cái quá trình đứng ngoài để quan sát thị trường nó cũng là một chiến lược và đấy chính là thành quả để giúp chúng ta bảo toàn vốn cũng như giúp chúng ta nhìn ra được những cổ phiếu tuyệt vời hơn nên đấy chính là tư duy đấy ạ đúng không ok thế thì bây giờ chúng ta đặt ra trong một xung đi xuống đi xuống thì tin mà nó tốt thì để làm gì ạ tin tốt để làm gì ạ à, anh chị chị em và các bạn thông cảm chút nhá cái mạng này thì hôm nay nó không được tốt lắm bởi vì Dũng đang ở một cái gì ạ cái resort thì uh, mạng nó không tốt được như ở nhà vì nhà thì uh, đường uh, cáp quang chất lượng cao nhất uh, thì thường nó tốt hơn còn thời điểm này thì nó không phải là tốt nhất nên chúng ta nếu không xem được thì chúng ta có thể uh, sau khi kết thúc video chúng ta có thể xem lại vì lúc đấy chất lượng sẽ tốt hơn ạ uh, xin cảm ơn mọi người thế thì ở đây chúng ta thấy rằng là rõ ràng là nếu mà trend mà đã đang đi xuống đang đi xuống thì tin tốt chúng ta làm gì ạ theo các bạn tin tốt chúng ta làm gì tin tốt cổ phiếu sẽ hồi có thể có thể nhé thị trường có thể hồi có thể một hai hôm có thể thậm chí là một hai tuần trước khi thì số tiếp tại vì kéo lên để gì ạ phân phối chứ không phải kéo lên để kéo lên để bán chứ không phải kéo lên để là tích lũy chúng ta hiểu đơn giản có hai khái niệm kéo lên để bán được nhiều hơn chứ không phải kéo lên để mua được nhiều hơn hai cái tư duy đó là khác nhau nên ở đây chúng ta là cái việc mà gì ạ kéo lên để chúng ta bán ra vậy ở đây chúng ta là vậy kéo lên để bán ra thì chúng ta nhận biết là kéo lên để tiếp tục tích lũy thành công và kéo lên để bán ra nó như thế nào thì chúng ta cần phải nắm rõ được tư duy theo các bạn kéo lên để bán và kéo lên để gì ạ để góp tiếp thì nó khác nhau như thế nào vậy chúng ta công cụ gì tư duy nào để cho chúng nó biết là kéo lên để bán ra hoặc là kéo lên để gì ạ kéo lên để tiếp tục tích lũy và cho chúng ta một cái chu kỳ mới đây là một trong những phần cực kỳ quan trọng để khiến cho nhà đầu tư chúng ta giúp cho nhà đầu tư chúng ta nhận ra điều này và đây chính là cái bài học chúng sẽ tiếp tục trong chu kỳ tới nhưng về cơ bản có lẽ một số các bạn đã biết ngay rồi kéo lên khối lượng thấp nếu kéo lên khối lượng thấp thì thường cổ phiếu sẽ có những đợt điều chỉnh mạnh và chúng ta có thể phân biệt một cách đơn giản không cần phải quan tâm đến cổ phiếu của chúng ta tốt thì không tốt bởi vì kéo lên khối lượng thấp thì kiểu gì nó sẽ điều chỉnh và điều chỉnh thì nó ảnh hưởng đến cổ phiếu chúng ta không và nếu điều chỉnh về cơ bản nếu thị trường chung hay thì tổng thể nó điều chỉnh thì cổ phiếu chúng ta nó bị ảnh hưởng vậy cổ phiếu nó ảnh hưởng thì chúng ta cần quan tâm là chúng ta quan tâm đến cổ phiếu nào chúng ta mua cổ phiếu nào và chúng ta nắm giữ cổ phiếu nào hay không tất cả dù chúng ta nắm bất cứ cổ phiếu nào nó đều bị ảnh hưởng hết nên thực tế là gì ạ nói về cổ phiếu nó cũng gì ạ có thể đúng có thể sai nhưng nếu chúng ta hiểu về tổng quan về tư duy như vậy thì rõ ràng thì chúng ta sẽ thấy là mọi thứ chúng ta có thể xử lý một cách an toàn khi chúng ta nhìn được gì ạ một cái tư duy tổng thể ok đấy là một trong những cái để giao lưu với chúng ta tại vì uh, hôm nay dũng có một cái buổi chia sẻ với cái cộng đồng của dũng trong cái, cái chương trình trong nhóm kín thì bao nhiêu bạn đang có mặt ở trong nhóm kín cái chương trình vào tối chủ nhật thực ra là tối thứ bảy tối ngày hôm qua nhưng hôm nay thì hẹn anh chị em vào tối chủ nhật thì cũng uh, ờ, lần đầu tiên thì xin thì ờ, xin cảm ơn tất cả anh chị em đang có mặt và theo dõi kênh của Dũng trong tối hôm nay thì ờ, chúc anh chị em uh, có những ngày nghỉ vui vẻ và đặc biệt là có những giây phút uh, trọn vẹn bình an bên gia đình uh, gia đình bình an thì uh, tiền sẽ về hạnh phúc hạnh phúc ờ, nếu có hạnh phúc thì mọi thứ tiền của tất cả mọi cái sẽ đến với chúng ta và quan trọng là chúng ta có một cái tư duy đúng nữa tư duy đúng chúng ta sẽ có chiến lược đúng có chiến lược đúng thì chúng ta có hành động đúng và tất cả những cái kiến thức này sẽ hẹn một ngày khác muốn chia sẻ cho các anh chị em kỹ hơn tư duy là thế nào à, tại sao tư duy đúng nó lại giúp chúng ta thành công làm thế nào để cho tư duy đúng và cách để chúng ta sử dụng tư duy đúng như nào trước khi chúng ta mới học cái công cụ cái phương pháp phân tích để chúng ta đầu tư thành công xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo à, anh chị em nào lần đầu tiên theo dõi kênh của Dũng mà à, nếu chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh bởi vì Dũng sẽ tiếp tục phát những video à, hữu ích giúp chúng ta à, có những kiến thức nền tảng cơ bản khi trước khi chúng ta ra thị trường xin cảm ơn